thị trường tuần đầu tiên của năm 2023. Như quý biết, trong năm 2022 vừa qua thì trên các thị trường tài chính của chúng ta biến động với biên độ khá là mạnh. Đa phần trong năm thì các thị trường tài chính là chịu áp lực điều chỉnh giảm giá. Có một vài cái thị trường có hỗ trợ và tăng giá mạnh đạt được thắng lợi trong năm, ví dụ như USD chẳng hạn hoặc là dầu. Còn đa số các thị trường của chúng ta là chịu chung áp lực là giảm giá. Năm 2022 là một năm biến động khá là khó đối với thị trường vàng. Đầu năm chúng ta có một nhịp tăng rất là mạnh. Rất nhiều người đầu tư khi giá vàng lần thứ hai vượt đỉnh 2.000 thì đã khớp khởi trong đó tin tưởng là năm 2021 điều chỉnh của vàng đã kết thúc, 2022 vàng sẽ tiếp tục bước vào nhịp tăng mạnh. Tuy nhiên với đà tăng à, áp đảo của đồng USD trong năm 2022 thì đã gây sức ép lên cậu vàng cũng như các sản phẩm phi USD ờ, từ đó tạo ra cái sức ép giảm giá và cậu vàng trong năm đã có những thời điểm điều chỉnh xuống khá là sâu rơi về vùng đến 1614 trước khi đóng cửa năm ở ờ, sát với giá mở cửa là vùng 1823 có thể nói với việc điều chỉnh năm mà sát với giá mở cửa thì cậu vàng đó cũng là một thành công vì các uh, sản phẩm phi USD Tương tự như vàng thì thường chịu áp lực giảm giá khá là mạnh và đóng cửa năm ở trạng thái giảm giá đối với USD chứ không có quá trình tăng giá. À, chúng ta sẽ cùng à, điểm lại điểm cái tin tuần tới trước khi chúng ta điểm lại cái diễn biến các sản phẩm của năm 2022 và dự kiến cái năm 2023, cái xu hướng 2023 để chúng ta có thể giao dịch rõ hơn. À, như chúng ta biết đó, thì ngày thứ hai thì toàn thế giới nghỉ lễ bầu à, Tết Dương lịch ngày thứ ba à, thế giới sẽ bắt đầu trở lại giao dịch. À, trong ngày thứ ba thì à, chúng ta không có thông tin nào quan trọng được công bố kể cả Mỹ lẫn các thị trường lớn, tài chính lớn. Nhưng ngày thứ tư sẽ bắt đầu trở lại có khá nhiều thông tin tích cực được công bố. À, ngày thứ tư thì chúng ta mở màn vào lúc 2 giờ 30 à, giờ AM thì chúng ta có thông tin là CPI của Thụy Sĩ dự kiến là CPI sẽ bắt đầu uh, quay lại giảm ở mức âm âm 0,1%. Đối với ờ, Mỹ thì vào lúc 10 giờ tối chúng ta sẽ có thông tin là PMI IFM chỉ số này thì dự kiến giảm tiếp tục đứng dưới 50 thì giảm nhẹ so với tháng trước từ mức 49 giảm xuống 48,6. Điều này nó cho thấy là các doanh nghiệp khối sản xuất tiếp tục có xu hướng là thu hẹp sản xuất. À, bên cạnh đó số việc làm được các doanh nghiệp à, có nhu cầu tuyển dụng thì cũng sẽ ở trạng thái giảm nhẹ từ mức 10,33 triệu việc làm đang tuyển dụng xuống 10,1 triệu. Đây là các chuyên gia đang dự đoán nhé. Số liệu chính thức thì chúng ta phải chờ lúc 10 giờ giờ PM của Mỹ. Vào lúc 2 giờ đêm à, giờ ngày thứ tư tức là dạng sáng ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có biên bản cuộc họp FOMC. Ở giới đầu tư cũng sẽ chờ đợi cái biên bản cuộc họp này để biết rõ hơn cái quan điểm của các chủ tịch Fed. À, có thể là sẽ có những cái thông tin nó được giải thích nó rõ hơn tại biên bản cuộc họp FOMC FOMC statement hồi giữa tháng 12. Vào ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta sẽ có thông tin là ADP 5 farm tức là cái thông tin việc làm số việc làm được tạo mới à, được khảo sát bởi tạp chí ADP thì dự kiến sẽ là 145.000 việc làm so với 127.000 việc làm của kỳ trước. À, bên cạnh đó số người nộp đơn trợ cấp nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu thì không có gì nhiều thay đổi dự kiến vẫn đứng ở mức là 230.000 việc làm 230.000 đơn so với 225.000 tuần trước có lẽ thông tin đáng chú ý nhất trong tuần của chúng ta đó chính là thông tin về bảng lương phi nông nghiệp chính thức năm farm của Mỹ vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ sáu. Bên cạnh đó thì là thu nhập lao động theo giờ sẽ tiếp tục tăng là 0,4%. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ ở mức là tiếp tục đi ngang ở mức 3,7%. Bên cạnh đó vào lúc 10 giờ thì Mỹ sẽ có chỉ số PMI IFM của khối dịch vụ. À, chỉ số này thì dự kiến vẫn ờ, ở trạng thái mở rộng. Tuy nhiên nó có giảm so với kỳ trước, tức là dự kiến sẽ giảm xuống 55 so với 56,5. À, ờ, vẫn mở rộng là được rồi. Chúng ta biết Mỹ này là nền kinh tế dịch vụ chiếm cái tỷ trọng rất là lớn nên khi nào chỉ số PMI khối dịch vụ của Mỹ thì vẫn ờ, tăng trưởng thì đây cũng là một cái tín hiệu khá tích cực cho nền kinh tế Mỹ còn khi nào nó lao đầu vào uh, giảm tức là dưới 50 thì đấy thực sự là một bài toán khá thách thức bởi vì chúng ta biết nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế tiêu dùng nên nếu mà khi PMI khối phi sản xuất, khối dịch vụ này mà quay đầu giảm thì tức là nền kinh tế Mỹ đang gặp suy thoái khá là nghiêm trọng đó là xét về yếu tố thông tin như vậy là ngày thứ ba chúng ta không có tin trở lại phiên giao dịch đầu tuần không có tin nhưng từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu thì chúng ta đều có tin và đặc biệt là tin ngày thứ sáu hứa hẹn thị trường tuy là tuần đầu năm nhưng nó hoàn toàn có thể có những cái biến động khá là mạnh đó là về góc độ thông tin còn xét về yếu tố phân tích kỹ thuật trước hết thì chúng ta biết là năm 2022 à, là một năm tăng giá khá mạnh của USD chỉ số DI của chúng ta mở cửa đầu năm ở 105, à, tăng lên cao nhất 115 trước khi đóng cửa 103.5. Có thể nói với việc đóng cửa trên 102, tức là vượt mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Chúng ta biết là lần cuối cùng chỉ số DI đóng cửa trên 102 đã là năm 2001, hơn 20 năm đóng cửa dưới 102. Như vậy khi đã vượt đỉnh của 20 năm thì hoàn toàn chỉ số DXY sẽ tiếp tục bước vào đà tăng mới trong năm 2023. Tuy nhiên, ngắn hạn thì DXY hoàn toàn có thể điều chỉnh. À, khu vực điều chỉnh có lẽ chính là vùng 102.2 này. 102 này chính sẽ là hỗ trợ. À, vùng mà rất nhiều năm là chỉ số DXY này mới vượt qua. Xét về yếu tố chu kỳ thì đây sẽ là lần tăng thứ ba của chỉ số đô la index. Nhịp tăng đầu tiên là bắt nguồn từ năm thập niên 80 tăng đạt đỉnh đến năm 85 là đạt đỉnh nhịp tăng thứ hai thì bắt nguồn từ ờ, năm 92 đạt đỉnh tại năm 2001 nhịp tăng này ờ, nếu mà tính đấy thì nó đã bắt nguồn từ năm 2011 và có lẽ nó chưa có đỉnh ờ, năm tới thì chỉ số DXY nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến chinh phục mốc 120 như vậy nếu chúng ta nhìn trên ờ, biểu đồ thì chúng ta thấy là mỗi lần chỉ số DXY bước nhịp tăng thường nó kéo dài tối thiểu là 3 năm. À, mỗi nhịp tăng là 3 năm là ít. Có nhịp tăng năm 80 ờ, thì kéo dài 5 năm liên tục. Đấy, nhịp tăng năm 99, 2000, 2001 thì cũng kéo dài 3 năm. Nhịp này thì đã kéo dài 2 năm rồi. Trước đó thì nhịp tăng năm 2014, 2015, 2016 cũng kéo dài 3 năm. Như vậy nhiều khả năng năm 2023 sẽ tiếp tục là một tăng tăng giá của đồng đô la index. Vấn đề đồng đô la index tăng giá nó có thể có hai lý do. Lý do thứ nhất là Fed sau khi tăng lãi suất lên trên 5% thì tiếp tục giữ trên cao. À, lý do thứ hai là khi mà nền kinh tế Mỹ yếu đi thì và các thị trường tài chính sẽ xảy ra điều chỉnh giảm giá thì hoàn toàn sẽ có một dòng tiền khá là lớn quay trở lại đồng đô la index để trú ẩn. Chúng ta biết hiện nay đô la index vẫn được coi là một tài sản khá là an toàn mỗi khi mà thị trường tài chính có biến động. Do vậy, cá nhân tôi thì với cái đồ thị chart này thì tôi cũng tin tưởng là đô la index năm 2023 sẽ một tăng giá năm tăng giá khá là mạnh. Với đồ thị ngắn Xét trên đồ thị tháng thì chúng ta thấy đô la index đã trải qua 3 tháng điều chỉnh với tốc độ điều chỉnh của tháng 12 ờ, đã thấp hơn tháng 11 rất là nhiều. Hiện nay đô la index đang tiến đến cái hỗ trợ quanh 103.5. Nếu cái hỗ trợ này không được giữ thì khả năng đô la index tiến về vùng 102 quanh 102 và nhiều khả năng sẽ xảy ra đảo chiều tại đây thôi. Bởi vì chúng ta biết đây là hỗ trợ 20 năm. Nó không hề đơn giản, sau 20 năm đô la index mới vượt qua đóng cửa phía trên nên không dễ dàng để nó bị mất cái mốc này hoàn toàn đô la index phe long sẽ phản công ở vùng 102 103 để xác nhận đáy và sau đó sẽ bước vào cái nhịp tăng tiếp theo khá là mạnh mẽ dự kiến sẽ rất là mạnh mẽ đó là về đô la index còn đối với cậu vàng của chúng ta thì năm 2022 cậu vàng chúng ta một năm biến động biến động rất là mạnh trong năm Ờ, chúng ta biến động hơn 20%. Có những thời điểm chúng ta tưởng như cậu vàng chúng ta có thể lập những đỉnh cao mới nhưng kết cục thì bị vùi dập te tua. Cậu vàng của chúng ta đã trải qua cái giai đoạn rất là thê thảm tức là 7 tháng liên tục giảm giá. Đây là một trong những giai đoạn giảm giá rất là dài trong lịch sử, rất hiếm gặp đối với cậu vàng nhé. Vì ngay cả trước đó, cái giai đoạn mà cậu vàng đạt đỉnh năm ờ, giảm giá mạnh năm 2013 Đấy thì cậu vàng cũng không có cái nhịp nào là giảm giá 7 tháng liên tục. Có nhịp cậu vàng là giảm 5 tháng liên tục. Sau đó là còn có một tháng tăng giá trước khi rơi vào 3 tháng giảm mạnh. Đó. Hoặc là giai đoạn trước đó nữa. Khi cậu vàng giảm giá 7 tháng liên tục thì nó đã kéo dài từ năm 2018. Giai đoạn đó cậu vàng cũng có 7 tháng giảm giá liên tục 6 tháng. Giai đoạn này cậu vàng có 7 tháng giảm giá liên tục. Tuy nhiên, kéo lại hai tháng cuối năm thì cậu vàng đã có một nhịp bứt phá khá là mạnh. Đấy. Một phần là do đồng đô la index bị chốt lời khá là mạnh. Một phần nữa là do chúng ta biết là cái đà à, nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất, đặc biệt là ở các nước ờ, Đông Nam châu Á thì rất là mạnh vào cuối năm. Đây là nhịp hỗ trợ phù hồi cho cậu vàng. Tuy nhiên, với cái việc phân tích ờ, chỉ số đô la index năm tới thì hoàn toàn cậu vàng sẽ nếu mà xét theo chỉ số đô la index thì cậu vàng sẽ gặp áp lực khá là mạnh khi đô la index sau nhịp điều chỉnh này sẽ tiếp tục quẹ đảo đi chiều đi lên. Tuy nhiên, cậu vàng năm tới thì cũng sẽ nhận được hỗ trợ trái chiều từ việc nếu khi mà phép giữ lãi suất trên cao không tăng lãi suất nó thì điều đó nó cũng giảm áp lực với Cậu vàng và đặc biệt cậu vàng sẽ được hỗ trợ khi các thị trường tài chính trao đảo và nếu nền kinh tế Mỹ và thế giới bước vào suy thoái thì vàng sẽ là hầm trú ẩn an toàn. Cộng với lại việc cái đà lạm phát hiện nay thì đang có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới nhưng nếu khi Trung Quốc mở cửa trở lại nó hoàn toàn là mật ẩn số. Nếu chỉ số lạm phát lại bùng nổ trở lại thì hoàn toàn lúc đó cái vai trò trú ẩn chống lại lạm phát của cậu vàng sẽ được phát huy. Do đó với cậu vàng nếu nhìn theo chát dài, đây theo chát 5 thì cá nhân tôi đánh giá cậu vàng của chúng ta là vẫn đang bước của quá trình áp chen. Đấy, cái việc đóng cửa chinh phục ngưỡng 1670 thì cậu vàng nó hoàn toàn bước vào giai đoạn áp chen rồi. Nếu chúng ta nhìn theo biểu đồ line này, chúng ta nhìn này, cậu vàng hiện nay đang chỉ tạm thoái lui trước khi đi lên thôi và cậu hàng đang hình thành cái mô hình tách quay nó khá là đẹp trên ờ, chat thì với cái mô hình này thì nhiều khả năng năm tới sẽ là một năm bứt phá của cậu vàng. Với cái xác suất rất là cao là cậu vàng sẽ đóng cửa vượt chinh phủ mốc 1009, vượt mốc cao nhất trong năm. Và năm tới hứa hẹn sẽ là một năm tăng giá của cậu vàng. Còn để tăng mạnh như vũ báo hay không thì tôi chưa thể biết được thời điểm này. Nhưng cá nhân tôi tin tưởng năm sau là cậu vàng sẽ sẽ đóng cửa được trên 1009. Do vậy, xu hướng là chúng ta sẽ phải tranh thủ với quý 1 này Ờ, đa phần thì khi cậu vàng tăng cuối năm thì vào quý đầu năm thì cậu vàng hay có xu hướng điều chỉnh và tạo đáy vào cuối quý 1 hoặc là giữa quý 2 đấy là thời điểm quý vị nên canh mua đấy, để chúng ta chờ đợi cái nhịp tăng năm sau của cậu vàng hiện nay cậu vàng đang là 1823 với cái biểu đồ nến tháng như hiện tại thì cậu vàng hoàn toàn có thể tạo dấu trên của tháng mới trước khi điều chỉnh. Cái mức điều chỉnh của cậu vàng sẽ được hỗ trợ khá mạnh ở vùng là trước mắt là 1750 xa hơn là vùng hỗ trợ theo ờ, đồ thị tháng xa nhất chính là vùng 1700 đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh mà cậu vàng đã đứng ở phía trên này từ năm 2020 đến giờ là cậu vàng đã đóng cửa phía trên vùng 1700 do vậy vùng 1700 sẽ là vùng hỗ trợ rất là mạnh như vậy đáy năm tới nhiều khả năng cậu vàng sẽ được tạo quanh vùng 1700 vùng này nó cũng phù hợp nó cũng phù hợp với vùng đáy của à, vùng đỉnh của chu kỳ trước là 1670 tức là khu vực này sẽ không bị phá qua bởi vì cậu vàng đóng cửa vượt rồi do vậy cá nhân tôi tin tưởng năm tới việc cậu vàng nếu trong thời gian cậu vàng điều chỉnh có thời gian nào đó cậu vàng điều chỉnh đóng cửa nến à, test nến về quanh 1700 thì đấy là cơ hội lên tàu lý tưởng cho quý vị cho lệnh dài hạn với mức kỳ vọng thấp nhất cậu vàng sẽ đóng cửa trên 1009 còn cao nhất thì không biết là bao nhiêu mà để đong đếm còn xét về cậu vàng trong ngắn hạn trong tuần tới đi với việc tuần cậu vàng vừa qua đóng cửa trên 1823 như vậy là cậu vàng đã vượt qua cái ngưỡng 1800 và hoàn toàn có thể tiến lên những mốc cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy hiện tại thì cậu vàng đang có cái mô hình nêm. Đây là mô hình nêm nêm tăng nghĩa là giá sẽ đảo chiều đi xuống. Với việc giao dịch trong mô hình nêm như này, như vậy hướng tiếp theo của cậu vàng trong tuần tới sẽ hướng đến vùng là 184x đấy sẽ là khu vực kháng cự cậu vàng. Đầu tuần thì là 42 mà cuối tuần là 46. Bên cạnh đó, vùng 184X cũng sẽ là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của cậu vàng. Đấy. Nếu chúng ta tính bước sóng điều chỉnh à, từ đáy và đỉnh của cậu vàng năm trước thì đây nó sẽ trùng với mức hồi Fibonacci 50% và nhiều khả năng vùng này nó nằm ở 1842 nên nhiều khả năng cậu vàng sẽ sẽ đảo chiều quanh đây thôi 1842 cộng trừ 1842 1845 trường hợp vượt qua đây thì cậu vàng vẫn sẽ gặp kháng cự rất mạnh ở vùng 1870 Tuy nhiên tôi không đánh giá cao việc cậu vàng có thể tiến lên vùng 1870 trong ngắn hạn Do vậy tuần tới xu hướng chính của chúng ta sẽ là canh bán ở cạnh trên của nêm 1842 1845 trong tuần tùy theo điểm trạng chúng ta sẽ dừng lỗ 10 giá nếu đầu tuần chúng ta bán 42, 43 thì chúng ta dừng lỗ 53. Cuối tuần chúng ta bán 45, 46 chúng ta dừng lỗ 56 nhé. Chốt lời các bạn, chốt lời 30 giá cho tôi. Tôi vẫn hy vọng là tuần tới cậu vàng lại giống như tuần trước. Khớp lệnh chúng ta xong đảo chiều đi xuống. Tuần trước thì khớp lệnh bán ở vùng 25-30 à, của chúng ta. Sau đó thì cậu vàng đảo chiều đi xuống vùng 96 cho chúng ta chốt lời ngay trong phiên sau đó. Tuần này thì tôi kỳ vọng cậu vàng lên vùng 42-45 sau đó sẽ đảo chiều đi xuống à, đâu đó tầm à, 1800 180x cho chúng ta chốt lời nhé chúng ta chốt lời tầm 30 ờ, 340 giá nhé dừng lỗ 10 giá đó là cậu vàng đó là xu hướng cậu vàng cả trong năm cái view dài hạn cũng như view ngắn hạn tôi phân tích cho quý vị đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì ờ, ngắn hạn thì chỉ số chứng khoán Mỹ khả năng sẽ đi ngang đến chờ đến phiên cuối tuần thôi Đấy, cận trên thì chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn sẽ bị chặn ở 33.400 33.500 này cận dưới thì sẽ bị chặn ở 32.600 à, xa hơn là 32.400 đối với chỉ số chứng khoán Mỹ nhé thì à, nó lại tín hiệu nó hơi xấu đấy không hề tốt một chút nào đâu đây chúng ta nhìn chỉ số Dow Jones theo cái à, Bước giá là chart đồ thị theo năm. Chúng ta thấy năm nay là năm chỉ số chứng khoán Mỹ đi xuống. Đóng cửa không được đẹp. Đây thì không phải là một cái nến đảo chiều đẹp bởi vì cái thân nến nó khá dài và cái chân nến bóng dưới của nó chỉ dài hơn thân nến một chút thôi. Tuy nhiên nó cũng là một cái nến đảo chiều mà khá là xấu lần gần nhất chúng ta gặp cái nến này có lẽ là đó là năm 2000 gần hơn nữa thì chúng ta gặp cái năm 2014 tuy nhiên 2014 thì gặp nến này sau đó thị trường không chết nhưng nhịp này thì khó thoát nếu chúng ta xét theo biểu đồ 6 tháng thì chúng ta nhìn thấy một cặp nến bao phủ khá là rõ nét nó cho thấy cái xu hướng thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt đỉnh khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh trong năm tới và hứa hẹn sẽ lập những cái đáy thấp hơn. Do vậy chúng ta hết sức cẩn thận với cái mô hình hiện tại của chỉ số chứng khoán Mỹ. À, điều này nó cũng hoàn toàn phù hợp là với việc Fed tăng và giữ lãi suất ở trên cao thì các doanh nghiệp Mỹ sẽ làm ăn khó khăn hơn rất là nhiều lần. Và khi các doanh nghiệp Mỹ làm ăn khó khăn hơn thì lẽ dĩ nhiên là cái kết quả kinh doanh kém đi thì chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ phải bước vào quá trình điều chỉnh. Còn quá trình điều chỉnh mạnh hay nhẹ thì chúng ta phải chờ đợi tiếp. À, cá nhân tôi nhìn nhận trong cái view ngắn hạn thì nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ nếu vượt qua được cái vùng 346 này hoàn toàn có thể test trở lại vùng 36 một lần nữa để tạo mô hình hai đỉnh sau đó vẫn đi xuống thôi. Đó. Tức là năm tới chúng ta chỉ canh bán xuống chỉ số chứng khoán Mỹ thôi. Đặc biệt chỉ số chứng khoán Dow Jones bán tại điểm nào thì chúng ta tùy theo những cái nhịp phân tích càng ngắn thì chúng ta sẽ có cái nhìn nó khách quan hơn. Với đồ thị 6 tháng thì chúng ta nhìn thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ đã tạo cặp đến đảo chiều nó khá mạnh mẽ rồi. Mới bắt đầu ở xu hướng đầu xu hướng giảm thôi. Quá trình này sẽ còn kéo rất dài. Ít nhất là trong năm sau. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chỉ số chứng khoán Mỹ có thể tạm được đáy trong năm tới. Đó đối với chỉ số ờ, Dow Jones đối với chỉ số Nasdaq SP500 có lẽ bán ngắn hạn thì chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta chưa tìm điểm nhé SP500 thì còn giảm đẹp hơn cả Dow Jones cơ Đô thị 6 tháng thì SP500 giảm khá là rõ nét. Cặp nến đảo chiều cũng rất là áp đảo. Đồ thị 12 tháng SP500 cũng tạo ra một cái nến đảo chiều khá là mạnh. Tuy nó chưa tạo được cặp nến đảo chiều trên đồ thị đợi ờ, một năm 12 tháng. Tuy nhiên ờ, với cây nến giảm của năm trước thì nó cũng gây ra một cái áp lực khá là mạnh đối với chỉ số chứng khoán Mỹ. Đối với đồ thị tháng thì chỉ số Nasdaq nhiều khả năng sẽ tiếp SP500 sẽ tiếp tục điều chỉnh đi xuống thôi. SP500 yếu hơn Dow Jones. Đấy. Nên SP500 sẽ không có khả năng tạo mô hình hai đỉnh đâu. Nếu trong trường hợp hồi mạnh, SP500 có thể hồi test trở lại vùng giá 4.300, 4.400 này là mắc. Sau đó vẫn đi xuống thôi. Đối với chỉ số Nasdaq. Chúng ta sẽ phân tích chỉ số Nasdaq 100 thôi nhé. Đây, đối với chỉ số Nasdaq Composite đây. Hiện nay thì chỉ số Nasdaq Composite này đã giảm khá là mạnh. Trong năm gia nhập ờ, top những chỉ số giảm mạnh nhất thế giới. Đây, trong top này thì cũng rất buồn là có chỉ số VN-Index của Việt Nam. nhé Trong năm 2022 thì chỉ số ờ, chứng khoán của Nga giảm mạnh nhất thế giới 39%. Đấy, tính theo điểm cao nhất là 40,2%. Đấy tính theo năm thì chỉ số Việt Nam chỉ đứng thứ tư, chỉ số Nasdaq đứng thứ ba, đúng chưa ạ? Còn uh, tính theo điểm cao nhất thì chỉ số Việt Nam đứng thứ ba trên cả chỉ số Nasdaq, có thể là Việt Nam với Nasdaq ngang ngửa nhau thôi. 32 33% theo năm và 33,9 với lại 34,12% theo điểm cao nhất. Hơi buồn cho chứng khoán Việt Nam. Một năm mà kinh tế tăng trưởng tốt nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. 15 năm trở lại đây 8%. Các điều kiện ví mô tương đối ổn định. À, điều kiện không ổn định đó chính là sự kiện thiên nga đen, chính là việc uh, siết mạnh đối với trái phiếu và việc bắt bớ lãnh đạo các doanh nghiệp. Nó gây ra sự đổ vỡ niềm tin trên thị trường trái phiếu, kéo lan sang thị trường cổ phiếu và các thị trường khác. Nó đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào top luôn, đúng không ạ? 6 tháng thì top 2, một năm thì top 4, mà xét theo điểm cao nhất trong năm thì top 3 thật là vĩ đại Việt Nam đã tăng là phải cũng phải tăng top đầu mà đã giảm thì cũng phải giảm top đầu à, chúng ta lúc nào cũng phải đứng hàng top không chơi đứng hàng lem nhèm chỉ số Nasdaq cũng vậy chỉ số Nasdaq chỉ số duy nhất của Mỹ à, lọt top các chỉ số giảm mạnh chỉ số Nasdaq giảm mạnh thì chúng ta có hiểu được thể hiểu được bởi vì chỉ số Nasdaq của Mỹ là chỉ số của các công ty công nghệ. Chỉ số này thì thường được định giá rất cao trong môi trường lãi suất thấp. Nhưng mà khi môi trường lãi suất cao thì cái tăng trưởng của các doanh nghiệp không thể nhanh và ổn định như cũ. Do vậy, cái PE dự phóng nó sẽ giảm đi và các cổ phiếu công nghệ thì mất phanh. Chúng ta biết rồi, các cổ phiếu công nghệ có những cổ phiếu ví dụ như Tesla giảm hơn 70%, Facebook thì cũng đã có những thời điểm giảm đến 80% ờ, trước khi phục hồi trở lại, đóng cửa giảm 73% trong năm. Nói chung là các cổ phiếu công nghệ năm qua là một năm khá là bi đát và năm tới chưa chắc đã sáng sủa hơn đối với nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhìn trên chỉ số Nasdaq thì chúng ta thấy rồi, tại đỉnh chỉ số này liên tục tạo ra hai cây nến đảo chiều khá là rõ nét à, trên đồ thị tháng đúng không ạ? Một cây doji cộng với một cây búa, bồi sau là một cây bao phủ rất là mạnh mẽ. À, xét theo đồ thị 12 tháng thì chỉ số Nasdaq tạo ra cặp nến đảo chiều ừ, đẹp như cậu với mợ thế này thì năm sau khả năng sẽ một năm tiếp tục xuyên phá của chỉ số Nasdaq. Với đà này thì năm sau chỉ số Nasdaq sẽ hướng đến cái mốc 6.500. Đấy. Do vậy chỉ số Nasdaq chúng ta năm tới cũng chỉ canh trên bán xuống thôi. Không hy vọng như chỉ số này có thể phục hồi được mạnh mẽ. Với chart 6 tháng thì nó cũng đang điều chỉnh rất là mạnh sau khi tạo ra cặp nến đảo chiều quá là áp đảo. Ở ờ, trong ngắn hạn, chỉ số Nasdaq Composite nhé, đây là chỉ số Nasdaq chung không phải Nasdaq 100 bạn nhé. À, trong ngắn hạn thì chỉ số Nasdaq này đã tạo ra cây nến điều chỉnh, cây nến à, phục hồi trên đồ thị tháng. Do vậy hoàn toàn là ở cái mốc 10.000 này chỉ số Nasdaq Composite có thể có nhịp phục hồi bước vào sóng hồi B. Đấy, với cái sóng phục hồi B thì chỉ số Nasdaq nhiều khả năng sẽ hướng lên là 12.400. Xa nhất thì chỉ số Nasdaq có thể hướng lên 13.800 nhưng tôi nghĩ cái xác suất này khó. Nhiều khả năng là ở 12.400 sẽ là điểm phục hồi thôi bởi vì cái đồ thị giảm của chỉ số Nasdaq này khá là rõ và sẽ gặp áp lực rất là mạnh. Còn đối với chỉ số Nasdaq 100 này chúng ta hay giao dịch này thì tôi đọc qua điểm luôn để quý vị kịp xem. Đối với chỉ số Nasdaq 100 nhé thì hỗ trợ ngắn hạn của nó đang là 10.400. Nếu phục hồi nhé thì nhiều khả năng nó sẽ phục hồi lên là 12.900. Mắc thì có thể phục hồi lên 14.200. Đó là chỉ số Nasdaq nhé. Chiều chứng khoán Mỹ năm tới chỉ cả năm canh bán thôi. Vấn đề là tùy chỉ số và tùy điểm số để chúng ta bán tại điểm nào. Chỉ số Nasdaq 100 thì xét theo biểu đồ 12 tháng thì cũng sẽ hướng tới vùng giá là đâu đó là 6.000 6.300 ờ, Đối với dầu năm qua có thể nói là tạm nói là một năm thành công với dầu bởi vì các sản phẩm phi USD thì bị chốt lời rất là mạnh nhưng dầu thì uh, lại tăng giá Đấy, mặc dù trong năm có thời điểm dầu lên ra rất là cao. Đây tôi đang nói dầu WTI nhá. Còn dầu Brent thì nó tương tự thôi. À, trong năm thì có thời điểm dầu đã đạt mức 129 nhưng mà rất tiếc là cuối năm do việc áp giá trần dầu của Nga và thị trường là do Trung Quốc tiếp tục kéo dài cái ờ, lệnh ờ, zero covid thì dẫn đến là giá dầu bị chốt lời khá là mạnh, đóng cửa cuối năm dầu chỉ đứng ở mức là 80,2. Có những thời điểm trong năm dầu gần quay đầu giảm giá và xuống thấp nhất 70 đô cơ. Đối với dầu thì Năm tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một năm tăng giá của dầu thôi. Chúng ta biết dầu đã trải qua hai cái chu kỳ tăng giá rất là mạnh. Chu kỳ thứ nhất là thập niên 70 đến năm 80 à, giá dầu tăng rất là mạnh. Từ mức 1-2 đô la lên mức cao nhất là 40 đô la. Trước khi đi ổn định tạo đáy thấp ở vùng 11 đô la. Chu kỳ thứ hai chính là bắt đầu từ năm 97 giá dầu tăng từ mức 40 đô la đã có thời điểm lên cao nhất 150, 148 đô la trước khi đóng cửa giảm. Có thể nói cho nếu chúng ta loại bỏ cái ra cái dâu chọc ảo của giá dầu năm 2020 khi chọc về âm thì chúng ta có thể xác nhận là giá dầu ở mức là thấp nhất chính là vào năm 2016 khi nó xuống là 26 đô. Tuy nhiên đóng cửa năm thì chưa bao giờ giá dầu xuống dưới 37 đô. Có thể coi là giá dầu ở vùng giá là 3x chính là giá dầu thấp nhất của chu kỳ này và dầu đang trải qua cái chu kỳ tăng giá thứ ba. Đấy, chu kỳ này có thể được đánh dấu từ năm 2016. Dự kiến năm tới sẽ là một năm mà khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại toàn diện. Đấy. Trung Quốc thì dự kiến sẽ là mở cửa trở lại toàn diện từ đầu tháng 3. Mở cửa không hạn chế bất cứ cái gì thì lúc đó cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng cũng như các sản phẩm khác sẽ tăng mạnh lên và hoàn toàn dầu mỏ sẽ được hưởng lợi về chu kỳ tăng giá đó. Do vậy, dự kiến giá dầu năm tới sẽ tiếp tục bứt phá. Trước mắt là giá dầu cần chinh phục và đóng cửa năm trên mốc 100 đô la. Nếu giá dầu đóng cửa năm trên mốc 100 đô la nó sẽ bước vào cái chu kỳ áp chen mạnh mẽ thì đỉnh của giá dầu chúng ta sẽ rất khó dự đoán. Nếu chiếu theo những chu kỳ trước thì theo chen thì đỉnh giá dầu ít nhất là trên 200 đô. Đó, chu kỳ này. Còn tùy theo năm tạo để nó đứng ở đâu, chúng ta chưa kể nó chọc dâu trên dâu dưới và khủng khiếp lên đến đâu. Nên chúng ta cứ xác định đi. Còn năm tới thì tôi tin tưởng khả năng giá dầu sẽ chinh phục mốc 100 đô la. Đóng cửa năm tới trên 100 đô la. Nó có những yếu tố, một phần là cái yếu tố cung cầu Nghĩa là chúng ta biết năm nay thì chính phủ Mỹ bán ra cái lượng dự kho dự trữ rất là lớn. Đó. Mỗi ngày, mỗi tuần can thiệp đến 1 triệu thùng. Tuy nhiên, cái à, kho dự trữ của Mỹ không thể bán mãi được. Và khi đã bán ra thì tại một thời điểm nào đó nhất định, chính phủ Mỹ sẽ phải quay lại là nhập hàng bù cho cái kho dự trữ đó thì lúc đó sẽ đẩy giá dầu lên khá là cao với giá dầu như vậy thì năm tới khả năng xuống chung của chúng ta là canh mua thôi chả có vấn đề gì cả cứ một chiều canh mua thôi vấn đề là tại mua tại đâu với đồ thị tháng này thì rất rất nhiều khả năng là khi chân 70 đã là đáy của giá dầu trong một trong những trường hợp nếu xấu hơn thì giá dầu vì giá dầu hiện nay đang có hỗ trợ rất mạnh quanh vùng giá là 74 75 À, trong năm vừa qua thì đã có thời điểm giá dầu phá qua nhưng nó chỉ là phá dâu trong tháng thôi. Còn không đóng cửa dưới 74. Nếu giá dầu đóng cửa được dưới 74 thì giá dầu hoàn toàn có thể hướng về vùng giá là 60 62. Đây hứa hẹn sẽ là mốc chặn cuối cùng của giá dầu. Chính là cái giá mà các nước châu Âu áp với dầu Nga đấy. Do vậy năm tới thì ờ, có lẽ là nếu trường hợp lý tưởng là giá dầu về được vùng 60 62 thì đây là vùng lý tưởng quý vị phải nhắm mắt mà lên tàu còn nếu giá dầu không về được thì có lẽ cái vùng mua dù giá dầu quanh vùng 74 75 nó cũng là một lựa chọn không tồi 74 75 nó chính là một lựa chọn nó không hề tồi đối với giá dầu của chúng ta đó là mua về nắm giữ dài nhé còn quý vị mua xong thì giá nó dao động là bình thường không có vấn đề gì còn ngắn hạn thì như nào ngắn hạn thì chúng ta biết giá dầu đang trong quá trình chen rồi giá dầu chưa hề có cái dấu hiệu uptrend với việc giá dầu tuần qua đóng cửa trên 80 nó cũng nhấp nháy cái tín hiệu tăng giá do vậy ờ, ngắn hạn vùng giá hiện tại thì chúng ta không nên làm gì với giá dầu cả nếu giá dầu mà tăng được lên vùng giá 93 thì chúng ta mới bán còn nếu giá dầu điều chỉnh xuống thì tôi ưu tiên mua hơn là bán. Tôi ưu tiên mua ở vùng giá là 73 74. Dừng lỗ 71, hướng đến chốt lời là 82. Đó là vùng kỳ vọng nếu giá dầu điều chỉnh, còn không điều chỉnh thì thôi, chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu khác đẹp hơn nhá. À, đối với à, BTC, BTC thì uh, cá nhân tôi đánh giá là năm năm tới đầu năm tới 2023 này sẽ là năm tạo đáy của BTC thôi nếu chúng ta nhìn theo chu kỳ thì BTC đã trải qua 3 chu kỳ Đấy. À, mỗi chu kỳ thì thường tạo uh, có một nến giảm và ba nến tăng hiện nay thì cái nến giảm trong năm đã xuất hiện rồi năm 2022 là một năm giảm giá rất là mạnh BTC mở cửa 46.000 giảm về đóng cửa 16.500 rất là thấp Đấy. Tôi thì tôi kỳ vọng BTC à, nếu trường hợp điều chỉnh thì BTC sẽ có hỗ trợ rất mạnh quanh cái khu vực đây 13 008 này. Tôi kỳ vọng BTC sẽ tạo đáy ở quanh đây 13 008 hoặc có thể chọc dâu thấp hơn. Nhưng mà trong năm năm tới hứa hẹn sẽ một năm đóng cửa năm tăng giá của BTC, tức là đóng cửa năm trên 17.000. Năm tới là một năm bản lẻ, nó cho quý vị uh, canh mua và quý vị sẽ mua được đáy của chu kỳ thôi chu kỳ trước thì BTC một lần là tạo đỉnh ở 1163 lần tiếp theo thì tạo đỉnh ở 19.600 lần tiếp lần vừa qua thì tạo đỉnh năm 2021 ở 69.000 chu kỳ sau nếu với cái đà tăng như này thì dự kiến BTC sẽ tạo đỉnh phải trên 100.000 do vậy việc canh mua BTC ở 10 Ờ, quanh 13.000 đấy cũng sẽ là một cái món hời rất là lớn cho quý đầu tư trong vòng 3 năm tới. Đối với các cặp tiền tệ nhé. Thì ờ, cặp EU à, ờ, năm qua thì tuy có những thời điểm đóng cửa đã giảm xuống dưới 1 nhưng EU vẫn đang giữ được cái mốc thấp nhất trong vòng à, gần 20 năm, tức là vùng 1.0500 khi nào EU mất mốc này thì EU tiếp tục lập những cái đáy thấp hơn trong năm với đà tăng của USD năm tới thì tôi nghĩ là EU sẽ không giữ được cái đáy này đâu do vậy xu hướng chung của EU năm tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm giá thôi do vậy chúng ta sẽ canh bán EU là chính EU nhé hiện nay ở chiều hồi lên nhé thì đồng EU này gặp đỉnh ngắn hạn là 1.0780 nhưng mà tôi nghĩ mốc này thì không quá mạnh nếu trong đà lên thì EU hoàn toàn có thể cán mốc là 1.0900 mốc này thì vừa trùng với mốc Fibo anxi hồi 50% của EU từ đỉnh và đáy của cái ờ, chu kỳ vừa qua 1.0940 này đấy Như vậy là trong năm tới Ờ, đối với EU thì chúng ta canh bán dài hạn luôn nhé quanh 1.09 uh, ờ, trăm 1.0950 còn uh, trong tuần thì tôi nghĩ là EU nhiều khả năng chưa tiến được đến đấy đâu mà nhiều khả năng EU tiến đến vùng là 1.0780 sẽ bị bán thôi 07800 đấy 1.0780 1.0800 sẽ bị bán do vậy EU chúng ta toàn tập chỉ canh bán canh bán cả năm luôn nhé còn ngắn hạn trong tuần tới thì chúng ta canh bán ngay quanh 1.0800 thôi. Còn nếu mà lệnh đó dừng lỗ thì chúng ta bán tiếp 1.0900 950 nhé. Lệnh bán tuần tới 1.0800 thì chúng ta dừng lỗ tầm 60 pip cho tôi. Chốt lời 200 đến 300 pip thôi. Đối với đồng bảng Đối với đồng bảng nhé. Đồng bảng thì uh, cá nhân tôi thấy là năm vừa qua đồng bảng đã đóng cửa thấp nhất trong vòng uh, ờ, 40 năm rồi. Điều này nó cho thấy cái áp lực giảm giá đồng bảng sẽ tiếp tục trong năm tới. Đồng bảng hiện nay còn một mốc cần giữ đó là 1.1500. Nếu mà đồng bảng đóng cửa dưới mức này thì đồng bảng sẽ tiếp tục đao chen mạnh. Còn nếu đồng bảng giữ được mức này thì hoàn toàn đồng bảng có cơ phục hồi bởi vì xét theo cái yếu tố là chen trung hạn chen thập kỷ giảm thập kỷ thì đồng bảng đã giảm đến 50% 50,5% đạt cái tiêu chuẩn có thể đảo chiều Tuy nhiên tôi không loại trừ khả năng nếu trường hợp xấu đồng bảng có thể giảm 55 thậm chí 60% trước khi đảo chiều mạnh mẽ trong chu kỳ tới. Do vậy, với đà tăng mạnh mẽ của đồng USD thì đồng bảng năm tới nhiều khả năng vẫn là một năm đảo giảm giá thôi. Xu hướng chúng ta vẫn có thể canh bán đồng bảng vấn đề là chúng ta sẽ bán tại đâu đấy là vấn đề đây ngắn hạn chúng ta nhìn thấy cái đỉnh đồng bảng đã tạo này 1.2400 này quanh đây đây chính là cái đỉnh ngắn hạn của đồng bảng và nếu nó cướp về đó là chúng ta lại bán thôi nhé 1.2400 1.2300 400 còn nếu trong trường hợp hỗ trợ mua thì vùng giá 1.1500 đây chính là hỗ trợ của đồng bảng một một năm trăm năm mươi còn à, trong tuần tuần tới tuần tới thì có lẽ chúng ta canh đồng bảng hồi lên chúng ta bán thôi tôi kỳ vọng đồng bảng có thể hồi lên được mô hình hai đỉnh nhưng e rằng hơi khó có lẽ là khó đấy không kỳ vọng được đâu khó đấy tôi nghĩ là cái khu vực này đây 50% cái nhịp này hồi thì đây đã là tốt lắm rồi. một chấm hai hai hai mươi nhé đây là khu vực bán của đồng bảng dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi đối với đồng à, USD trên đồng yên USD trên yên à, năm qua thì USD trên yên có những thời điểm mất giá rất là sâu Đấy, nhưng đóng cửa thì vẫn mất giá thôi. Đồng USD trên yên mở cửa 5 ở 115. Có những thời điểm đã tăng lên 152 trước khi đóng cửa 130. Có thể nói chưa phải một năm thảm bại của đồng yên trên U. Tuy nhiên, với việc đồng U trên yên đã đóng cửa 130 thì hoàn toàn cái khả năng đồng U trên yên năm tới sẽ tiếp tục bước vào quá trình chinh phục đỉnh mới trong năm. Ngắn hạn nhé đồng U trên yên hiện nay nếu điều chỉnh trong trường hợp xấu đồng U trên yên có thể về tầm 127, sau đó sẽ tiếp tục tăng giá. Năm tới thì đồng U trên yên sẽ hướng đến mốc trở lại 152, xa hơn là 160. Nếu vượt qua 160 thì không biết đồng U trên yên còn hướng đến mốc bao nhiêu. Hoàn toàn có thể hướng đến mốc 250 là bình thường. Do vậy năm tới là một năm rất là bản lề đối với đồng U trên yên. Chúng ta cần chờ đợi xem liệu có chinh phục được cái mốc 150 và xa hơn là 160 không. Còn ngắn hạn thì đồng Uchinian có thể điều chỉnh. Tuy nhiên với việc phân tích chỉ số DXY của chúng ta là XY sẽ tiếp tục tăng giá thì đồng Uchinian rất khó có thể giảm sâu. Do vậy xu hướng chính của đồng Uchinian năm tới chúng ta cánh mua nhé. Trường lý tưởng là mua được tầm quanh 27 thì đấy là lý tưởng 127. Chúng ta chờ đợi lên 150 chúng ta chốt lời thì cũng là một kèo hai mươi mấy nghìn giá rồi. Rất là khủng khiếp rồi. đối với đồng AUD USD đồng này thì với xu hướng tăng giá của USD thì chắc là AUD không tránh khỏi chúng ta cũng có thể nhìn thấy đồng AUD này đã phá cái đáy của trong vòng 20 năm rồi do vậy năm tới đồng AUD này tiếp tục giảm giá thôi không có gì bất ngờ cả xu hướng chính là canh bán đồng này Vấn đề bây giờ chỉ là chúng ta chọn điểm bán tại đâu thôi. Cá nhân tôi đánh giá đồng AUD ngắn hạn thì đang gặp kháng cự 0.6870. giá hồi lên trở đây chúng ta cứ bán thôi. 6870, 6880 nhé. Chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 300 pip. Chợp ngược lại, lệnh này bị dừng lỗ thì có lẽ chúng ta sẽ canh bán quanh 0.7100 cộng trừ 10 pip. Đây sẽ khu vực bán dài hạn trong năm luôn. Ờ, nếu mà bán tại đây chúng ta phải chốt lời đâu đó ờ, khả năng là 200 pip trong năm chứ 2.000 pip chứ không phải là tính theo trăm nữa nhé. Đối với đồng NZD USD Đối với đồng NZD USD Đồng này thì tương tự đồng AU thôi Khả năng là đi xuống tiếp toàn tập rồi Đồng này thì cũng phá đáy của 10 năm rồi nhưng vẫn còn giữ được cái đáy 20 năm ở 0.5820 à, năm tới sẽ hướng đến chinh phục cái đáy này do vậy đồng này chúng ta cũng canh bán điểm bán ngắn hạn nhất khả dĩ của chúng ta trong năm à, trong à, những tháng tới là đây quanh cái đỉnh ờ, cũ của năm trước đây 0.6500 đây là điểm bán nhé hiện đây đang ờ, đứng ở mức 0.6330 như vậy là lên tầm 170 pip nữa chúng ta bán bán rồi ờ, thì chúng ta dừng lỗ tầm 60 pip và chốt lời 300 pip cho tôi đó là toàn bộ cái phân tích nhận định cái xu hướng trong năm cũng như xu hướng tuần đầu tiên của năm mới năm 2023 chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công